người tuổi thìn hay còn gọi là tuổi rồng mạnh mẽ và cứng rắn là dấu hiệu thứ năm trong tuổi vi học phương đông họ là những người có sức lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt không phải luôn luôn dễ gần họ có thể đòi hỏi không suy tính và quá tự tin về kỹ năng của mình Người tuổi thìn có sức mạnh ghê gớm trong việc đạt được mục đích, họ không bao giờ bỏ điều gì đó nếu đó là mục đích của họ. Họ luôn tìm thấy các giải pháp trong công việc. Khi người tuổi trồng thoải mái, họ sẽ tập trung được năng lượng mạnh nhất trong tinh thần và con người của mình. Trong nội dung hôm nay, mình sẽ bàn về những người tuổi thìn chia sẻ góc nhìn về tử vi của các năm canh thìn, nhâm thìn, bính thìn, giáp thìn và mậu thìn với mỗi năm tuổi thìn sẽ có những đổi khác đôi chút nhưng nhìn chung góc nhìn về tính cách của tuổi thìn tính duyên thì tính duyên của tuổi thìn sự nghiệp của người tuổi thìn cũng không có quá nhiều thay đổi để biết chi tiết hơn về tử vi chọn đời của người tuổi thìn theo các năm tuổi các bạn hãy đón xem video và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo của mình tuổi thìn bao gồm những tuổi nào tuổi canh thìn 1940 2000 thuộc mệnh kim, tuổi nhâm thìn 1952 2012 thuộc mệnh thủy, tuổi sáp thìn 1964 thuộc mệnh hỏa, tuổi bính thìn 1976 thuộc mệnh thổ, tuổi mậu thìn 1988 thuộc mệnh mộc. Tổng quan về người tuổi thìn, người tuổi thìn có tinh tử vi chỉ lối xét đường trong cuộc đời gặp được quý nhân phù trợ đây là người có lý tưởng có hoài bão sự nghiệp có nhiều thành công người này cả đời gặp nhiều may mắn không hay phải lo lắng muộn phiền cuộc sống hạnh phúc ấm êm tính cách của người tử thìn rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí thiêng liêng và quyền lực bởi vậy những người tuổi này thường thông minh tài trí hơn người có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công tiến địa vị cao xa những người tuổi sống có sức sống mãnh liệt để bề ngoài luôn toát lên một khí phách oai hùng lẫm liệt không chỉ vậy rồng còn hội đủ tài năng tinh hoa phẩm chất đẹp của một con người sự thật thà bao dung và yêu thương con người ở trung hoa người ta quan niệm rằng hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng thịnh vượng phát triển may mắn vì thế những người sinh cùng ngày đều có ý chí quyết tâm vươn lên mạnh mẽ họ thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm. Vì rồng ngay từ bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Khi lớn lên, cuộc sống khám phá mọi thứ xung quanh. Khi lớn lên, cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu thử thách những người tuổi sống không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp nhỏ bé họ muốn vươn tới bầu trời xanh cao rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của mình thành hiện thực khát vọng được phát triển khẳng định bản thân của người tuổi rồng như ngọn lửa rực cháy có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn nguy hiểm ở phía trước họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực địa vị và cuộc sống xa xỉ nếu như bạn có ý định khiêu chiến một anh chàng tuổi thìn, thì hãy suy nghĩ lại anh ta sẽ không dễ dàng bị đánh gục trước bất kỳ đối thủ nào dù chẳng chịu khuất phục trước bất kỳ ai nhưng túi rồng vẫn luôn tỏ ra lễ phép cư xử đúng mực với bề trên túi thìn rất thoải mái linh hoạt trong cách giao tiếp thái độ nghiêm túc chân thành với đối phương đôi khi họ cũng nói chuyện một cách bổ bá với những người bạn thân thiết đó là đặc điểm tính cách trong con người họ tuổi thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác không bao giờ ôm thù hận trong lòng đó là lý do tại sao người tuổi thìn luôn sống thật ung dung lạc quan và yêu đời họ là những con người hành động một cách mạnh mẽ dứt khoát và vô cùng quyết đoán tuổi thìn một khi đã đặt ra được mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được Tuy nhiên, sự quá tự tin thái quá như một con dao hai mặt Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sâu lưng họ kỳ lúc nào Tuổi thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại Nhưng ý chí, lòng quyết tâm đã trong lòng họ không cho phép họ chấp nhận thua cuộc tuổi thìn nhanh chóng nghỉ ngơi thư giãn lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình phụ nữ tuổi thìn luôn đấu tranh để tìm ra được sự bình đẳng trong cuộc sống họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào tổ chức từ thiện ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống họ là những cô nàng thoải mái năng động và hòa đồng với mọi người họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc không quá cầu kỳ đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh một cô nàng tuổi thìn với những bộ trang phục đơn giản thoải mái chứ không phải những bộ váy sexy đàn ông tuổi thìn có nhiều tham vọng ước mơ và hoài bão lớn và họ sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật họ là những người có trái tim bao dung nhân hậu luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn chàng trai tuổi thìn sống rất thực tế có tính cách hướng ngoại thích giao tiếp với nhiều người xung quanh và đặc biệt là không bao giờ cảm thấy mất niềm tin vào bản thân ngoài ra những người này có cơ sở thích tham gia những trò chơi thể thao rèn luyện thể lực và sức khỏe tuổi thìn có xu hướng sống một cách tự do không thích lập gia đình có nhiều quan niệm cho rằng tuổi thìn nếu sinh ra vào những ngày mưa rông bão khi lớn lên cuộc sống sẽ gặp nhiều trông gai gian khổ ngược lại nếu sinh vào một ngày nắng đẹp gió heo may cả cuộc đời được sống trong sung sướng và giàu sang người tuổi thìn dù có vấp phải khó khăn thất bại thì anh ta cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng không để nỗi buồn ngự trị quá lâu trong tâm hồn anh ta nhận ra được những thiếu sót khuyết điểm của mình và rút ra bài học kinh nghiệm quý giá sau những lần thất bại và tiếp được người mọi người sùng bái từng lời nói hành động của người tuổi thìn đều chứa đầy sức mạnh và sự uy quyền họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu không ai chịu lắng nghe làm theo lời khuyên của mình mậu thìn 1988 rồng hiền lành thuộc mệnh mộc trong ngũ hành tuổi thìn mệnh mộc rất hiền lành tài giỏi và khiêm tốn họ sẵn sàng lắng nghe đánh giá nhận xét của người khác về mình không bao giờ bảo thủ cố chấp nếu làm sai họ sẽ nhận lỗi và cố khắc phục thiếu sót của mình với tính cách hướng ngoại những người này thích giao tiếp mở rộng quan hệ của mình khi làm việc họ có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo khiến cho người khác bất ngờ và thán phục. Từ Thìn được mọi người yêu quý bởi sự nhiệt tình và lòng tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, những người này thường không biết cách kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Họ sẽ nóng nảy, lời khiến người khác bị tổn thương. tuổi Thìn cũng sẽ thay đổi về người khác, không kiên định với lập trường của mình những người này ham học hỏi thích khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống điều đó khiến cho cuộc sống của tuổi thìn luôn nhộn nhịp và thú vị Nhâm Thìn 1952, rồng làm mưa, thuộc mệnh thủy trong ngũ hành, cởi mở, hòa đồng trong cuộc sống. Vì vậy, tuổi Thìn thuộc mệnh thủy được nhiều người xung quanh yêu quý. Người này dù có thành công, có địa vị quyền lực cũng sẽ không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo với những người khác Họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết mình một khi đã hứa tuổi thìn nhất định sẽ thực hiện bằng mọi cách không để người khác mất niềm tin với mình. Đôi lúc họ cũng mơ tưởng không thực tế nhưng điều đó có giới hạn tuổi thìn là những người không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước gian nan, thử thách Ngược lại, càng khó khăn, ý chí quyết tâm của họ càng dâng cao. Đó, ý chí quyết tâm của họ càng dâng cao. Đó là lý do khiến người tuổi thìn luôn chinh phục được những khó khăn người khác không thể vượt qua được. Thể ngoài lạnh lùng của họ sẽ khiến cho người khác hiểu lầm và xa lánh. Thực ra, tuổi thìn mệnh thủy là những người sống rất tình cảm, có trái tim, giàu lòng vị tha và nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết mình mà không nhu cầu sinh lợi cho bản thân. Giáp thìn 1964, đóng trong đầm, thuộc mệnh hỏa trong ngũ hành, tùy tìm thuộc mệnh hỏa là những người có khả năng giải quyết vấn đề, xoay chuyển tình huống rất tốt. Trong những trường hợp cần đưa ra phán đoán nhanh chóng và chính xác, họ thường là những người đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Những người này có trách nhiệm với công việc được sao, họ không bao giờ khiến người khác phải thất vọng về mình. Tuổi thìn, mệnh hỏa, từng hành động, cử chỉ luôn toát lên vẻ nhanh nhẹn, tự tin và minh bách mỗi khi đặt ra mục tiêu cho mình họ sẽ không bao giờ vội vàng hấp tấp mà hỏng việc điều đầu tiên mà tuổi thìn làm đó là lập ra những kế hoạch chắc chắn an toàn nhất họ từng bước bước vững vàng trên con đường đi tới thành công Bính Thìn 1976 sống trên trời thuộc mệnh thổ trong ngũ hành người tuổi Bính Thìn sống cuộc sống rất vô tư lạc quan và yêu đời họ luôn mang đến tiếng cười niềm vui và niềm hạnh phúc cho những người khác bởi vậy tuổi thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến họ có con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng thấu hiểu góc cạnh của vấn đề bởi vậy trong công việc họ luôn cảnh báo cho mọi người những nguy hiểm đang dình dập phía sau nhờ vào sự tinh tế mà tuổi thìn dễ dàng thấu hiểu được tâm tư nỗi niềm thầm kín của người khác từ đó tìm cách chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó người khác từ đó tìm cách chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn canh thìn 2000 trồng núi giận thuộc mệnh kim trong ngũ hành tuổi thìn mệnh kim có nhiều ước mơ hoài bão trong cuộc đời tuy nhiên họ lại thiếu đi sự kiên trì cẩn thận họ đang hăng say làm việc cháy bỏng với niềm mê ước của mình sẵn sàng thể hiện bản thân ở bất kỳ đâu tính cách này khiến cho mọi người cho rằng nhiều lúc tuổi thìn quá vô trương và tự tin không ít những lần tuổi thìn phải đối mặt với những nguy hiểm khó khăn thậm chí là thất bại lý do là vì những người này quá hấp tấp không suy nghĩ tính toán cẩn thận trước khi quyết định nếu muốn thành công tuổi thìn cần phải có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh khi bắt đầu công việc, tuổi thìn rất hào hứng với những sáng kiến kế hoạch của mình vạch ra. Tuy nhiên, không lâu sau khi kế hoạch gặp phải chút khó khăn, trục trặc thì người mẹ lại tỏ ra chán nản thay đổi chiến thuật của mình một lần nữa. Tình yêu của người tuổi thìn Tuổi thìn luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ với những người khác giới, tuy nhiên trái tim họ lại không dễ gì bị chinh phục dù có xung động nhưng những người này thường tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, không bao giờ để lộ tình cảm của mình cho người khác biết. Họ cũng không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm. Hơn nữa, tuổi thìn yêu thích sự tự do, không muốn bó buộc mình trong một mối quan hệ hạ đạn nào đó. Họ vô tư và được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Mẫu người yêu lý tưởng của tuổi thìn là những người thông minh, tài giỏi, hài hước đặc biệt giữa hai người phải có những nét chung về tính cách và sở thích họ đặt ra những yêu cầu khá cao trong việc lựa chọn mảnh ghép thiếu của cuộc đời mình phụ nữ tuổi thìn rất khó nắm bắt tâm lý tình cảm họ không dễ thổ lộ tình cảm của mình ra bên ngoài cho đối phương biết bởi lòng kiêu hãnh đã khiến cho họ yêu khi đã xa vào lối tình cô nàng bắt đầu chăm chút vẻ bề ngoài hơn mục đích là muốn mình trở thành người xinh đẹp nhất trong mắt người đó phụ nữ tuổi thìn là con người của công việc và xã hội họ đảm nhận nhiều vai trò trọng trách lớn tuy nhiên không vì thế mà tuổi thìn bỏ bê công việc gia đình của một bà nội trợ họ biết cân bằng thời gian của mình để hoàn thành trách nhiệm của một người con người vợ và người mẹ có thể nói phụ nữ tuổi dần giỏi việc nước đảm việc nhà là mẫu người lý tưởng của nhiều người mong ước đàn ông tuổi thìn khi yêu sẽ luôn cố gắng che chở bảo vệ cho một nửa của mình anh ta dịu dàng chăm lo cho đối phương từng chút một tuy nhiên người này rất hay ghen đôi khi ghen tuông một cách mù quáng vô lý khi kết hôn đàn ông tuổi thìn dù bận rộn với công việc nhưng họ vẫn luôn dành rất nhiều thời gian cho gia đình bởi vậy đối với họ đối với họ không có gì quan trọng bằng tình cảm sự yêu thương gắn bó những người thân trong nhà tình yêu của người tuổi thìn thuộc nhóm máu o tuổi thìn thuộc nhóm máu o là những người có đời sống tình cảm khá phong phú lãng mạn họ luôn tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ ngọt ngào cho đối phương những món quà độc đáo những bức thư tay lãng mạn những dòng tin nhắn tình cảm Tiểu Thình dành tất cả những điều tuyệt vời đó cho một nửa của mình. Họ có xu hướng xây dựng một cuộc sống gia đình hòa hợp, vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vậy, Tiểu Thình rất cẩn thận trong việc lựa chọn bạn đời. Những người này có hoài bão, tham vọng lớn nhưng luôn biết cách cân bằng thời gian giữa công việc và gia đình. Đàn ông tuổi này khi kết hôn họ cần một người phụ nữ luôn bên cạnh yêu thương, quan tâm, giúp đỡ chăm sóc gia đình, con cái. Còn phụ nữ tuổi thìn thì có xu hướng lựa chọn những người đàn ông thông minh, quyền quyền lực có thể che chở, bảo vệ cho mình trong suốt cuộc đời. Tình yêu của người tuổi thìn thuộc nhóm máu B Tuổi thìn thuộc nhóm máu B có tài trong việc lãnh đạo, tổ chức, quản lý công việc. Tuy nhiên, họ lại bị chuyện tình cảm làm ảnh hưởng tới công việc những người này thường sống giàu tình cảm yêu sức chân thành nhưng lại vụng trong cách thổ lộ tình cảm của mình ra bên ngoài không nói lời ong bướm xả dối đủ thì lại khiến cho nhiều người xung động bởi sự thật thà đáng tin của mình họ có công tình duyên khá may mắn và thuận lợi vì vậy trong cuộc đời đủ thì sớm muộn cũng sẽ gặp được ý trung nhân đàn ông tuổi thìn nó máu bê thích hợp với những cô ngân nàng thật thà đáng yêu và tốt bụng còn phụ nữ tuổi thìn thì nên quyết xuyên với những anh chàng hiền lành tâm lý đặc biệt là luôn quan tâm đến mọi người xung quanh tình yêu của người tuổi thìn thuộc nhóm máu a những người thuộc nhóm máu a thường vụng về trong cách thể hiện tình yêu của mình điều đó khiến họ bỏ lỡ đi những người quan trọng trong cuộc sống sự tự ti ấy cướp đi tình yêu hạnh phúc mà bạn đáng có được họ yêu rất sâu đậm chân thành không có một lý do gì khiến người này thay lòng đổi dạ dù bất đắc dĩ phải chia tay với người họ thực sự yêu thương thì tuổi thìn vẫn không thể nào dập tắt được ngọn lửa yêu thương trong trái tim mình khi kết hôn họ cũng sẽ nghiêm túc tuân theo những chuẩn mực của cuộc sống hôn nhân bình đẳng một vợ một chồng hơn nữa người tuổi thìn nhóm máu a có xu hướng hoàn thiện phát triển bản thân mình hơn khi đã lập gia đình và con cái tình yêu của người tuổi thìn nhóm máu ab tuổi thìn thuộc nhóm máu ab khi yêu rất chân thành trung thủy họ sẵn sàng làm mọi thứ để người mình yêu có được hạnh phúc họ sẽ không mất công để tìm cho mình một người yêu đích thực người yêu đích thực như nay tin vào duyên số và định mệnh rằng những thứ của mình thì sớm muộn cũng thuộc về mình khi đã gặp được mối nhân duyên của cuộc đời mình họ hết lòng vun đắp xây dựng một tình yêu lâu dài gắn bó tuổi thìn luôn dành những tình cảm chân thành đẹp đẽ nhất cho đối phương họ không có khái niệm cả thèm trong chán hay lòng đố dạ bởi vậy khi yêu tuổi thìn nhóm máu ab luôn chiếm được lòng tin và tình yêu tuyệt đối của người mình sự nghiệp của người tuổi thìn những người tuổi thìn thích đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo quản lý người khác họ tỏ ra rất tự tin và năng động sẵn sàng thể hiện tài năng của mình ở bất kỳ đâu những người này dường như có một sức mạnh phi thường giúp họ có thể làm được nhiều thứ mà người khác không thể thể hiện nhờ vào sự cố gắng ý chí quyết tâm vươn lên để phát triển bản thân mà những người tuổi thìn thường đạt được thành công trong cuộc sống Họ không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, Thủy Tiên xem đó là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Thủy Tiên sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Thủy Tiên nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn, thật thà, không bao giờ hãm hại, lợi dụng bất kỳ một ai trước khi làm một điều gì đó những người này suy nghĩ kỹ càng cẩn thận tuyệt đối không nóng tới sai lầm không chỉ ở nam giới mà nữ giới tuổi thìn cũng là những người vô cùng mạnh mẽ quyết liệt họ không an phận là một người phụ nữ tầm thường tối ngày chỉ quanh quẩn làm việc nhà phụ nữ tuổi thìn có ý chí xây dựng sự nghiệp vững chắc là cánh tay đắc lực của người chồng họ thẳng thắn vì vậy mà mỗi khi không vừa lòng quan điểm một ai thì tuổi thiên sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình trước mặt đối phương họ không nói sau lưng người khác cũng không để bụng những chuyện lặt vặt thù hận bất kỳ ai những người tuổi thìn tuổi nhỏ khá hiếu động tinh nghịch và ham chơi khi lớn lên khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện điều đó giúp cho họ dễ dàng được nổi bật trước đám đông tạo dựng được nhiều mối quan hệ tuy nhiên có một số người lại cho rằng tuổi thìn vô trương tự tin một cách thái quá tuổi thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng giàu sang họ giỏi họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụng cho tương lai của mình những người này làm việc không chỉ vì mục tiêu kiếm tiền mà điều quan trọng nhất là họ muốn sống một cuộc sống với đam mê và sở thích của mình ngay từ khi còn trẻ, tuổi thìn đã ý thức được sự quan trọng của tiền bạc, địa vị và quyền lực. Tuy nhiên, họ cũng rất sáng suốt, phân biệt rõ đúng sai, thật giả, tuyệt đối không vì tiền mà mù quáng làm những việc trái với lương tâm. Mệnh của người tuổi thìn theo tháng sinh sinh tháng riêng, thông minh tài trí hơn người, từ khi còn trẻ đã nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn lao Tuy nhiên, thời cơ không thuận lợi và nhiều khó khăn khi bắt đầu sự nghiệp. Nếu muốn thành công, cần phải đến sự giúp đỡ của người thân. Sinh tháng 2, trong cuộc đời gặp nhiều may mắn, có cứu nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn. Nếu biết nắm bắt thời cơ, sẽ đạt được nhiều thành công, xây dựng sự nghiệp vững chắc nề nang. Sinh tháng 3, thông minh sắc sảo, tài năng xuất chúng, có ý chí quyết tâm xây dựng sự nghiệp lớn, người này sớm hay muộn cũng sẽ đạt được thành công như ý muốn. Phang Visa, cuộc sống càng ổn định, sung sướng. Sinh tháng tư, bao dung nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ hy sinh vì người khác, tài lộc thịnh vượng, tự thân lập nghiệp, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Sinh tháng năm, tính tình thẳng thắn, thật thà, được mọi người yêu quý tài trí hơn người dễ đạt được thành công địa vị và ưu quyền trong xã hội sinh tháng 6 muốn thành công thì phải biết kiên trì nhẫn lại chờ đợi thời cơ thích hợp không nên nóng nảy vội vàng mà dẫn đến sai lầm ban đầu khởi nghiệp sẽ có nhiều khó khăn trắc trở nhưng về sau công việc càng ổn định thăng tiến Sinh tháng 7, những người sinh tháng 7 Hãy làm việc gì là thành công tháng 7 Hãy làm việc gì là thành công mỹ mãn Sự nghiệp thăng tiến đi lên như diều gặp gió Nếu tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật chắc chắn sẽ có tiếng vang danh vọng Sinh tháng 8, tốt bụng, nhiệt tình, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, có khả năng giao tiếp tốt, phù hợp tham gia những công việc tập thể, xã hội, đường tình duyên gặp nhiều may mắn, thuận lợi, gia đình vui vẻ và hạnh phúc sinh tháng 9, báo dung độ lượng luôn tìm cách giúp đỡ kẻ yếu trong cuộc sống gặp nhiều may mắn khó khăn được quý nhân phù trợ đạt được thành công xây dựng được sự nghiệp vững chắc sinh tháng 10 có ý chí nhưng không kiên trì hãy gặp khó khăn là chán nản bỏ cuộc sống an phận với cuộc đời tầm thường bình yên sinh tháng 11 có nhiều ước mơ hoài bão nhưng không có khả năng phân tích tính toán giải quyết khó khăn muốn thành công cần phải biết rút ra bài học đúc kết kinh nghiệm sau mỗi lần sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả nhưng nếu kiên trì nhẫn lại khó khăn trước mắt sẽ được vượt qua tương sinh và xung khắc giữa những người tuổi thìn và tuổi khác tuổi thìn và tuổi tý có thể nói rằng sự kết hợp giữa thìn và tý là rất hoàn hảo dù trên phương diện tình bạn hay tình yêu những nét tương đồng về sở thích tính cách là nền tảng cho hai tuổi này bắt đầu một mối quan hệ đẹp đẽ và vững bền nếu kết duyên, Thìn và Tý sẽ trở thành một cặp đôi uyên ương trai tài gái sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị. Rồng sẽ luôn tìm cách che chở và mang lại cho chuột một cuộc sống sung sướng an nhàn. Ngược lại, chuột sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, chia sẻ và giúp đỡ cho rồng trong cuộc sống. Đôi khi mối quan hệ giữa hai tuổi này cũng xảy ra những mâu thuẫn, tuy nhiên họ không bao giờ dẫn dỗi được quá lâu nếu Thìn gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong cuộc sống, Tý sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ ngại nào trong cuộc sống, Tý sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ. Họ làm việc với nhau rất ăn ý, ít xảy ra mâu thuẫn, Tuy nhiên, sự mạo hiểm của tuổi thìn đôi khi khiến cho tuổi tý thấy không hài lòng. Thìn và xỉu, nhìn thoáng qua chúng ta sẽ thấy tuổi thìn và tuổi xỉu có nhiều nét tính cách trái ngược nhau. Thìn thích giao tiếp, tự tin thể hiện tài năng của mình trước đám đông còn sau lại thích một không gian yên tĩnh ít người tuy nhiên hai tuổi này dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hợp tác làm ăn tuổi sửu cẩn thận chắc chắn còn tuổi thìn quyết đoán và thông minh họ bù trừ những thứ sót của nhau và cùng chung tay hướng tới một mục tiêu lý tưởng Thiên và Siêu khi hợp tác làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công. Họ đều là những người sống khá thực tế, vì vậy khi trở thành một đôi yêu nhau, Thiên và Siêu ít khi bày tỏ tình cảm của mình một cách lãng mạn, ngọt ngào. Tuy nhiên, họ cũng không hề khô khan, nhàm chán. Hai tuổi này yêu nhau một chân thành và mãnh liệt. Tuổi Thiên và tuổi Dần ngay từ những lần đầu tiên gặp gỡ Kim và Dân đã cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn mạnh mẽ của đối phương trên phương diện tình yêu. Đây là sự kết hợp của cặp đôi khá ăn ý, hòa hợp. Thin và Dân có nhiều điểm chung trong tính cách và sở thích. Họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời khi kết hôn họ sẽ cùng nhau xây dựng được một mái ấm hạnh phúc và hòa thuận yêu thương lẫn nhau nhưng ngược lại trên phương diện làm ăn mối quan hệ của hai người này sẽ bị giãn nứt đổ vỡ bởi dân luôn muốn giành quyền lực địa vị về tay mình còn thìn lại không bao giờ chấp nhận được là người đứng thứ hai họ sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn bất đồng quan điểm không ai chịu nhường ai tuổi thìn và tuổi mão chủ thiên và tuổi mão có sự đối lập hoàn toàn về tính cách sở thích nhưng may mắn sự đối lập này lại là nền tảng để gắn kết mối quan thiếu sót để hoàn thiện phát triển bản thân hơn thiên sẽ luôn tin tưởng vào sự trung thành và chân thật của mão tình cảm khác giới của tuổi thìn và tuổi mão nhanh chóng tiến tới và thuận lợi trở thành một cặp đôi trai tài gái sắc mèo đoan trang dịu dàng ân cần chăm sóc cuộc sống của rồng ngược lại rồng luôn sang tay che chở bảo vệ mèo khỏi những nguy hiểm khó khăn mối quan hệ này càng trở nên gắn bó khăng khít họ sẽ không bao giờ thiếu nhau trong cuộc đời này sẽ mang lại hiệu quả cao nếu như thìn và mão hợp tác làm ăn họ có nhiều ý kiến sáng tạo khác biệt nhưng cũng có chung mục tiêu lý tưởng phấn đấu thìn sẽ là trợ thủ đắc lực giúp cho mão xây dựng một sự nghiệp vững chắc và vẻ vang tuổi thìn và tuổi tỵ nếu biết nhường nhịn lắng nghe thấu hiểu mối quan hệ của tuổi thìn và tuổi tỵ sẽ trở nên gắn bó lâu dài hơn cùng xuất hiện trước đám đông tế ngưỡng mộ sự tự tin khéo léo trong giao tiếp của tuổi thìn họ dễ dàng tìm được điểm chung trong tính cách sở thích của nhau tuy nhiên mối quan hệ có sự phát triển trở nên thân thiết được hay không còn dựa vào sự thấu hiểu nhường nhịn từ hai bên trong tình yêu tị luôn là nguồn động lực giúp cho Thìn vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Họ thường dành thời gian cho nhau để đi hẹn hò, du lịch, khám phá những điều mới mẻ, vun đắp tình cảm đôi bên. Thỉnh thoảng, mối quan hệ cũng xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Thế nhưng tình yêu và sự thấu hiểu của nhau sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Tị sẽ là người mang lại may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi thìn, trở thành đối tác làm ăn, họ dễ dàng phối hợp ăn ý và đạt được hiệu quả cao. Hơn nữa, mối quan hệ đồng nghiệp này sẽ càng trở nên sâu sắc, gắn bó hơn nếu có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tuổi thìn và tuổi ngọ Thìn và Ngọ đều là những người có tính cách hướng ngoại, cởi mở, thân thiện và thích giao tiếp. Họ sẽ phá tung bầu không gian yên tĩnh xung quanh bằng những tiếng cười nói vui vẻ. Dù trên phương diện nào, mối quan hệ của tuổi Thìn và tuổi Ngọ cũng khá lý tưởng tình cảm bạn bè khác giới giữa thìn và ngọ rất dễ phát triển thành một tình yêu đích thực bởi họ luôn cảm thấy thoải mái khi cạnh nhau gắn bó không thể tách rời hai tuổi này có nhiều điểm chung trong tính cách và sở thích họ sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị và đặc biệt là kề vai sát cánh với nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn hai tuổi này cũng có thể hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh với đầu óc tính toán nhạy bén chính xác của thìn và con mắt nhìn xa trong rộng của họ sự kết hợp này sẽ giúp họ không ngừng phát triển gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống tuổi thìn và tuổi mùi nếu thìn và mùi nghiêm túc trong chuyện tình yêu hai tuổi này có thể trở thành một cặp đôi khá ăn ý hòa hợp với nhau tuy nhiên giữa họ có nhiều điểm tính cách trái ngược mâu thuẫn với nhau Mùi thích tự do, độc lập sẽ không bao giờ chịu nghe sang sự kiểm soát của tuổi thìn. Khi kết hôn, Mùi sẽ là người chăm lo cho gia đình, là cánh tay phải đắc lực trợ giúp thìn vượt qua khó khăn trong công việc. Thìn mạnh mẽ sẽ luôn bảo vệ Mùi trước những khó khăn, nguy hiểm. Họ cùng nhau cố gắng để xây dựng một tương lai tốt đẹp phía trước trên phương diện hợp tác làm ăn tuổi thìn và tuổi mùi sẽ hỗ trợ lẫn nhau đem lại hiệu quả cao King luôn đưa ra những sáng kiến mới mẻ, độc đáo, còn Mùi sẽ luôn là người biến cho những ý tưởng ấy thành hiện thực. Tuổi Thìn và tuổi Thân Thìn và Thân có khá nhiều điểm chung trong tính cách, sở thích, tuy nhiên do tính cách quá mạnh mẽ mà cả hai tuổi này thường xảy ra những mâu thuẫn, không ai chịu thua ai, nhường nhịn ai khi kết hôn, cả hai tuổi này đều thích sự tự do, có tính cách hướng ngoại. Họ dành nhiều thời gian riêng cho bạn bè, đồng nghiệp, ít chăm lo cho gia đình. Nếu cho bạn bè, đồng nghiệp, ít chăm lo cho gia đình, nếu như có xảy ra mâu thuẫn, rất khó khiến họ làm lành lại với nhau. Bởi vì nhìn vào thân đều có cái tôi rất cao, hai tuổi này sẽ hòa hợp hơn trên phương diện làm ăn họ dễ dàng trở thành những đối tác đáng tin cậy, trung thành, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Cặp đôi này khéo léo trong cách giải quyết những khó khăn, thử thách bởi thìn và thân đều ưa mạo hiểm. Những kế hoạch cụ thể và phản ánh chính xác là điểm mạnh mà hai tuổi này cần phát huy. Tuổi thìn và tuổi dậu khi yêu thìn và dậu cũng quá vô chu lãng mạn nên họ rất tâm huyết với mối tình của mình họ biết cách quan tâm lẫn nhau đặc biệt tình cảm giàu luôn cảm thấy tin tưởng hạnh phúc dậu sẽ luôn là người ho cho gia đình ngôi nhà của họ giúp thìn yên tâm hơn khi làm việc nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau thìn và dậu phối hợp rất ăn ý và đạt được hiệu tiên phong giải quyết công việc còn dậu sẽ là người chịu trách nhiệm cai quản về kinh tế tiền bạc mối quan hệ của hai tuổi này ngày càng sâu sắc hơn gắn bó hơn dựa trên sự tin tưởng thấu hiểu lẫn nhau tuổi thìn và tuổi tuất không những có nhiều điểm trái ngược nhau về tính cách mà còn có cái tôi khá cao họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn bất đồng dù là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt trên con đường xây dựng tình yêu thìn và Tuất gặp khá nhiều trở ngại, thậm chí họ có thể rời xa nhau bất cứ lúc nào. thìn mạnh mẽ, thẳng thắn, vì vậy đôi lúc làm cho Tuất tổn thương, nhưng cũng bởi lời trách móc vô tình, mối quan hệ này thực sự chưa tìm được sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau nếu như cả hai không nhẫn nhịn thì rất dễ tan vỡ tuổi tuất và tuổi thìn sẽ kết hợp hoàn hảo hơn trên phương diện hợp tác làm ăn thìn mạnh mẽ quyết liệt nhưng cũng rất cần sự trung thành giúp đỡ của người tuổi tuất họ hăng say làm việc sẽ làm việc chăm chỉ và cần cù là động lực của nhau trong những lúc khó khăn đôi lúc sự mạo hiểm của thìn làm cho tuất cảm thấy không an toàn và sợ hãi tuổi thìn và tuổi hợi dù trên phương diện tình bạn hay tình yêu Thìn và Hợi đều trở thành một cặp đôi tuyệt vời và lý tưởng. Thìn dễ dàng bị thu hút trước vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang của Hợi. Họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung về từ những lần gặp đầu tiên. Hợi dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. Nhờ vậy mà Thìn hoàn toàn có thể tận tâm vào sự nghiệp của mình. Sau khi kết hôn, hai tuổi này vẫn duy trì và tạo cho nhau nhiều khoảnh khắc lãng mạn đáng yếu ước tinh của họ muốn khiến mọi người lãng mạn ngưỡng mộ trên phương diện hợp tác làm ăn hợi sẽ trở thành nguồn cảm hứng thúc giục tiền tiến lên phía trước phát triển sự nghiệp tuy không thông minh sắc sảo nhưng khi tiền gặp khó khăn hợi đều sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình thiên rất mạnh mẽ trước những khó khăn thử thách nhưng không phải lúc nào cũng có sự phản bác chính xác Nhanh chóng, bởi vậy, sự có mặt của họ là rất cần thiết. Hai tuổi này sẵn sàng phối hợp làm ăn, hiệu quả với nhau và gặt hái được nhiều thành công. Trên đây là lá số tử vi của tuổi thìn trên tất cả các lĩnh vực phương diện. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp cho tuổi thìn có được những hiểu biết nhiều hơn về tuổi của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi video của mình. Các bạn hãy đăng ký và nhấn like để có thể theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị.